Ok anh em và và chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với uh, ờ, bắt sành bot uh, 60 năm ơi. Hôm qua thì uh, đánh uh, một tám con lệnh bài bot dương lịch này nó các kiểu thì không có dồ gì đâu ơi. Còn uh, đó thì chỉ có một ít đồ. Còn lần này thì tiếp tục 10 uh, 12 con bot đại nha, 12 con bot đại nha mọi người. Ở trong rương này 8 con với con uh, con Gami này ba uh, con nữa thì uh, sẽ đánh uh, ngày hôm nay sẽ 12 con bot đại. 12 con bot đại và uh, khoảng uh, vài chục con bot đặc biệt nữa nha anh em đó boss đặc biệt tí thì đánh sau chắc là có thể boss đặc biệt sẽ đánh vào lúc 12 ờ, giờ đêm đó ở bát 60 này anh em đang xem thì đừng quên để lại cho một like xem hộ chơi em ơi tầm này thì Khải với anh Tùng đứng đánh nhau đánh phụ đánh rất là nhanh em ơi đây cho anh em xem sức đồ của anh Tùng bữa giờ anh em hỏi quá trời rồi à quên trước khi đánh thì cho anh em xem xét may mắn này em ơi đây xét mắn ồn năm động nữa xét mắn này nè ừ. Khải cho anh em xem xét may mắn nha xem bản ờ, mới mở hôm qua đó nè đây đây bản 25 động sát 25 động sát là 50 kèm với nhẫn là 5 55 kèm với giá truyền 7 là 62 ôi thiếu mặt nạ rồi là khải phô gì lắm mặt nạ nè mặt nạ nó là may mắn 67 nha nè là khải nhiều lắm mặt nạ đó rồi thiếu mực não nè mình phải cho nó một cái thân hình phù cái phù gì nhỉ còn nó nó có một mực nạ mình bắn đâm một lần bỏ này qua luôn được cho nó một thân hình phù đây ngày 23 rồi giao dịch bên này thì đánh bất đại thôi là cứ gần chết khả sẽ bó cho anh em xem đồ nha anh em con này họ chất ra một thủ lý làm chậm là ngon luôn đây nè anh em ơi vừa rồi anh Tùng nhận cái top uh, top 2 top 1 bao tay Thiên Quang bao tay Thiên Quang Thiên Quang Kim Quang Kim Quang bao tay Kim Quang Còn thủ lý 25 phục hồi làm chậm 40 đó rồi nón này nón xanh áo này áo xanh rồi đai lưng uh, sinh lực và thông pháp làm chậm 40 giày uh, tóc 30 kháng hộ 20 là cái nọ ờ, và con ngựa bảo là minh chủ đó và một uh, ấn làm phòng thủ ô anh không mang ấn hay làm luôn ấn hay làm cất nhà nè chắc đi chan em ơi đó nói chung là, vừa rồi nhận cái tốt này em ơi uh, phá thì thôi long đàm ơi tại vì có vài con mà phá thì thôi nè thì thôi chứ rồi rồi <laughs> Oh, à, à, à, Tết giờ mấy cái đàn quỷ mà mua phóng binh ờ, tàu đó đưa quê vậy vậy, mấy nó mua phóng binh Dalisu Dalisu là đồ áo mua còn khó rẻ ừ. má nó may mắn với trời nó mua đồ ông lúc nào cũng vậy, mua một lần để lại hết à mua cũng hớ rồi đó là để lì lì cham mà không không không để không được cái đồ mấy lì xì năm Samsung à máu đỏ rồi em ơi máu, máu trắng rồi máu gần chết rồi này nay nay ờ, chậm máy rồi kìa ghê đấy chứ giao dịch <laughs> này nãy bị rớt tiền em giao dịch nice ta độ máu tránh rồi nè <coughs> rồi bị làm đồ thử được gì đây tranh máu rồi tranh máu rồi tầm nào đại này chấn máu hay là em mày, ai làm đô đâm lầm thì được gì này, ôi chỗ đồ xanh này tổng không thái đồ xanh thái đồ xanh ờ, thái xanh quá trời em bói rồi đã có viên lan thì tinh này em mày, bói bói bói bói nhiều đồ quá số số số Bon bon bon bon bon Trời ơi sinh lượng lực quá trời luôn Tông ơi Đẹp gơ luôn mà Không có một thủ lý Chung Đó là phần thủ lý của con dân thực ly Chung tôi cho đó không. Đây lưng một lý một lý ờ, hai mươi thôi Tông mà cái rác rồi nè mày dưới cái nhận dưới Có những lan nhiệt tình nè à, đứng góc đó anh Tùng vô góc lại anh Tùng ơi mình em thả tiếp Tùng ơi vô lát là đây vô lát là đây à, có những lan nhiệt tình này à, lên lên lên nữa chặt chặt rồi lên bước nữa rồi đúng rồi ngay đó quẹo trái đúng rồi xuống xíu nữa xuống xíu xíu nữa rồi xuống xíu nữa làm trăm ba mươi hai mươi rồi thả ra đây rồi ok vậy chô toàn làm trăm sinh lực lực quá đẹp luôn nè thôi xong ngày mười không sao không sao không sao không sao đây lưng phòng thủ vật lý cái này phải vô vô được gốc lát anh toàn thả có một con á trời ơi chưa kịp thả con thứ hai rồi chết rồi thả nhanh lên thả nhanh lên chậm quá chết rồi rồi ok đừng đi mua đường máu rồi tiếp tục con theo này anh tùng chưa kịp thả hai con em đây ờ. mọi người tránh máu nè mời rồi đứng đợi nhiệm lùm đồ tí nè mời ở vừa rồi khải mới dắt con lôn lên em tí nữa thả năm sáu con á lỡ nó dính con hiền giác thì mới ra còn có bùa con lôn thôi là ton đâu rồi ok Rồi Lâm Tiên Nhẫn này cũng sinh lực nỗ lực này anh em Nội lực cao không Em kiếm cái nhẫn 540 không Cái này khá sẽ mang ngược lại cái nhẫn chống kháng hỏa Chống kháng hỏa Bỏ nhẫn này ra mang một tay làm chậm hồi Ờ, đó là khó nhỉ, Nhẫn kháng hỏa chống nỗ lực cao cũng khó ai khui khui hàng khui hàng khui hàng <clears throat> rồi một đam một hai đam này chết này mà đang đứng góc lát này nó không sao nè không sợ chết còn gió ngâm mình lầm độ ôi trời một cái nhẫn nha anh em lô lô lô để là cho anh em xem trên uh, đâu rồi tiêu rồi đây Bởi, là discord thì khai ơi cho con em coi với rồi rồi rồi, rồi. khui hàng con hồng mộc đủ áo phục hồi không không phục hồi anh em kháng lôi hai 26 khui kháng lôi hai mươi đủ kháng lôi hai tám nữa không có phục hồi nè phải chướng chưa sinh lực nữa kìa sinh lực nữa kìa à nhân được một lực số số à, giải khăn lâu chỉ có 15 không chọn nhạc khăn lâu 16 tiếp tục này mà ra nhạc tiếp có lực gọi lực không tiếp nhạc tiếp nhạc tiếp tiếp tiếp tiếp đây âm tốc độ đánh còn có 55 một viên tinh thần bảo thật à? ở lần này nó khá thắng bằng ba con lên mà thắng bằng ba con quốc luôn nãy dân tùng không thả được á thả chấp mất tiêu à, trong này rồi thôi hai viên thì tinh một viên tinh hồng Chú, 2913 Phải max skill nha anh em Núp vâng. vô Thằng lôi 13 Đang coi like Max skill á Núp vô ra ngoài này nó quýnh rồi Trời Trời, 3717 Cái gì á Vậy nè, 3717 nỗ lực 3717 Nỗ lực hả? Nỗ lực nhiêu ạ? Nỗ lực 119, 120 ngon mình... ngon đó bán bán có giá phải bán được 17 thấp quá hay sớm bán thấp quá này cho này bon đâu thấp quá chưa bon xem chết nói chung là vậy được rồi em. bán ờ, bán shop ờ, được ờ, mấy trăm vạn được rồi thì mấy trăm vạn tầm năm trăm xu đấy mua liền á hai bảy là mình mua mình xài liền á hai bảy thằng độc là có đâu nữa rồi ok lên thả tiếp rồi đây nhưng mà top hai tám đó là vị trí à thả luôn ba dạ. con đi em ờ để em thả luôn ba con nãy anh thả không được á thả nó chậm chứ em thả dính phán một ba con là quấn nhanh lắm rồi thả vô gác không đó vô gác rồi lên ngựa rồi đem thả ba con quýnh cho nhanh rồi tiếp theo thả ba con tiếp theo anh em ơi không Đấy. ổn ổn tuần sau thẳng ừ. lòng bốn con luôn đó à, dạ. ôi nói thiệt có hiền giác thiệt cũng nội à, à của em chuẩn bị con con con lô nha ton rồi thôi xong rồi vô lên phù lên đánh lên đây dạ có hiền giác nó ra đồ ngon hên hơn là con hiền giác em em cầm con lôn lên thôi xong ấy ok vậy lên rồi chuẩn bị sẵn con lôn thôi là một cái bài bật ngửa rồi chính là bật ngửa cả tem hết rồi <laughs> rồi bước lên anh ơi không hơn năm đồ mình chuẩn bị con lôn sáng rồi đó đứng góc lát là không có sao anh em ơi rồi giờ yeah, dạ. mua máu à mua mana lên đánh tiếp nếu mà sao cái ai cái anh này ste quấn khá chịu vậy lướt lướt lướt lướt gì da tóc hòn lỡ bao da tóc cũng lỡ bao nó shop đi để còn cuối anh tôi phong anh ờ nãy mà không không không không không không có là là nhiều khi bật ngửa rồi bật ngửa liền chứ đang cái bật ngửa liền anh đang cái bật ngửa liền rồi đó vẫn là quýnh ba con nữa là tí nữa ổn ổn là thẳng bằng bốn con năm con được sáu con được thả càng nhiều càng tốt mùa phê sợ chết cùng lúc vô vô vô vô rồi thằng chết cùng quay quái này để, để tao quay cho rồi đứng tại chỗ đi chiều sau quay đi à, dây 29 23 19 này 37 hay cái này 27 là ngon 27 có người xài 27, 27 là có tiền á là anh mua liền á cái bàn thì nhẫn thì cái bàn thì nhẫn hốt liền ở trong đời 17 gì cũng được cũng, cũng bán cũng một mấy chục thôi mấy trăm dạng đúng rồi nhẫn cái 16 gì mà cái sinh lực lực thấp quá đi nhẫn à 26 được nhẫn đó cho xe về đây về đây à, thôi đứng góc lắc ngon ăn ngon nè giờ cái việc quốc thôi rồi chờ đợi boss gần chết rồi chúng ta sẽ bó đội anh em xem tiếp theo anh em ơi anh em ơi chết này vui ra ra ra ra bó nhằn bó nhằn cho đồ nhiều quá 10 30 rác luôn nhẫn banh rác luôn và tay banh rác luôn nhẫn banh rác luôn toàn rác rồi làm đâu để để để cùng được chơi con ấy gì độ tùm là rồi ok một cái áo dưới ngày mười lấy rồi ok cui toàn đáo áo trang sức các kiểu là điệu nè đó đó đó đó đó trời ôi ba bảy hai mốt dòng cuối đó đôi giày chán rồi có chón đâu ta không có chón đôi giày đó luôn rồi rác luôn đây ok còn một cái đường ở giáp rồi vui dạ. con em ơi dựng mớ đồ nữa nha nam mình coi ôi cái áo cháu không mưa không khỏi em ơi rồi đầy đủ em ơi rồi được rồi ngày mươi giao dịch qua thì có đồ nào ở đây giờ đâu ngày mươi mươi giao dịch qua cho anh em xem <laughs> lúc đầu đến 50 cho nên trường mình hòn rác này rác này đại lực đại lực gia bào cao trung lôi phòng tinh hồng cắt cứu nó vậy không có kháng họ quân không có phục hồi nè bây giờ này chắc cũng sốt chả ai xài bước lụ dòng một thì mày ra rồi cái gì đều cái phòng vũ lý ẩn một đồ không tóc không tóc cũng được nha để lại nha không thấy phòng vũ lý đó khỏi tóc được được một ngọc bội không bằng 25 Ồ, oh, được cái đai lưng à, nam ơi lưng à, 22 30 cũng được rồi 40 luôn tròn tròn má đó 40 đẹp luôn á gì á đó 40 đẹp luôn á coi coi coi quay đó coi coi tìm à, cái đai này phải đai không nam ơi có không á có có nhưng mà nhé, coi đai này 22 30 sinh lực lực trời cũng được ấy dùng một số 18 số đây đây đây số. mấy viên số Thắng à, tiếp theo Được cái đai đã bỏ qua ngày 10 luôn Cái đai chưa được chống 40 Cái đai chống 40 là đẹp ấy Chống 40 đẹp đâu Này chống 22 10 Ráp này Ráp này Ráp này à, Đừng ngọc bòi đòi cân banh này đó cho đẹp thôi Không ai xa làm gì mà không biết là đẹp Khải Khải có, có có thằng ờ, thằng Phi nó hỏi cái đai á, coi coi cái đai con ông đưa nó. Ừ. Nó chán. Đây, đài, cùi quá. Cái à. đài cái nón. Ông cùi quá. Cái đai cái nón. Nó canh ô đó trời. Rồi, tiếp theo. Còn hiền giác hợp mộc anh em ơi, hiền giác mà lại hợp mộc nha anh em. Áo áo mang Canada, hiền giác mà lại hợp mộc. Rồi, này đá này. Cái này này. 6 năm dòng không? Năm sáu dòng không? Có cái đai cái đai cái cái cái nón cái này cái cái à, bao tay uh, lên lên lên đam phụ biết biết anh ơi lên đam phụ anh em ơi lên đam phụ đam phụ anh tùng ơi còn lâu rồi phụ em quá rồi bùa vô bùa vô bùa không có con huyền giác này á không có đường không có đường môn sấy lên độc nó chậm đam lắm chậm rì á gần chết rồi cố lên hết đường mana luôn hai gì người tin làm gì đây da tóc hòn lỡ bao nữa chú tóc chạy nè <laughs> má cho con tóc chạy làm gì không biết <clears throat> anh Tùng cố gắng sáng xíu nữa khi nào em bảo bỗng là rút nha ok ok Ừ. Dạ em Có mất này. Sấy rồi. sấy <coughs> cần gì? Ba chữ vậy đây. À, ngưng tông anh ngưng ngưng ngưng ngưng phù phù phù rồi đức kiên gì tờ ok rồi đó tên giùm thằng em Đức Kiên Zito à Đức Kiên Rồi ngừng Đức nè Kiên nè Zito Rồi lên ờ, phòng uh, ờ, chờ bán đồ lái nè Kiên ơi Rồi có tên nhân vật rồi em ơi Lên chờ bán đồ lái mạnh nha lên chờ bắn đồ lấy anh comment cái tên nhân vật của em đổi rồi đó. lên chờ bắn đồ em ơi rồi quỳ con mọc này chết gì đây đồ à, nó quýnh không mắc lên đau luôn em ơi chấn máu không chịu chết luôn hôm nay hơi căng con hiền giác hơi khó này. chấn máu không chịu chết rồi nè không dám đam nữa đâm nó sợ bị, uh, bị chết quá à, chuẩn bị chết làm đồ cho anh em xem nhé khui khui khui khui khui em ơi sáu một sáu sáu đội dày 25 19 nữa nè. 25 19. Số. Số. Số. Cái Số nhẫn này. Trời nhẫn không đội 9 điểm. Chán ghê không? Chán gì không? Ao rác luôn. Rồi, nó khải ờ, ra làm bốn con nữa thả em ơi. Nhẫn con đội 9 điểm, thả quá. Rồi lần này thả lần bốn con nhanh nhanh nhanh Tùng. Đó. Cứ theo con đà lần thả lần bốn con lẹ sao chú bé hài đấu tiêu luôn mà ta phù gì cho nghe mười phù gì sẽ được gì đây ủa ờ. chim ray đen này chú biết biết đầm là đang đi tống phim nữa mà sao nó ừ chim radar là chú có đằng đó ờ, chú có đằng đi qua thiên đế rồi đi thiên đế rồi sao chim radar còn ở đây không chim radar bên thiên, đế chứ ủa cái ạc chim radar thấy còn ngồi trong bang mình mà Đây là của thiên đế đó của của cái mấy đằng đó rác rác rác Tại ừ. bên server thì cũng có chú ấy đần mà Chú Vĩ Đần á là đưa cho thằng đầu gấu HDQR à, dạ, chú Vĩ Đần á Còn chim DD là chú Vĩ Đần hiện tại giờ nè Đang đi đóng phim lại mà bên hơi sao à, Sao ít tác ảnh này Tổng rác quá đó ngập bọ chưa được rồi mấy chàng ơi rồi tiếp tục bốn con này mày nó bảo là tìm đế cho nó cái ạc mà ạc không có làm mà thực gì đó rồi cắt cho cầm ạc cho ngả phun cho nó một tận cho cái hạt đi qua bên đó luôn rồi ừ định rồi buồn chắc phải đưa cho cầm áo không có chú bé hải tấu hải tức chú đọc đi rồi cái chú bé hải tấu hải chết mẹ gặp chung đi vậy bốn ờ, con đó thả bốn con nè rồi vô vô góc vô góc vô góc hải vô trong tấm kêu là rồi có chứ hai chữ rồi nghe rồi chú bé hài chắc chắc rồi làm anh em rối não luôn rồi, ok, tiếp theo này mai là Nimrod đéo Làm rương banana đã Cắn lắc cắn đồ làm rương banana nữa Hello hai sáu cái Gaming nhà Trường ơi À Ừ, hợp lý nha Quên nhớ đi mua cái ấn hả à, đây à, nè, là cái ấn 30 xu Đúng không? Cái ấn chạy cho nó khỏe rồi Uhm, từ chạy qua kia lấy xe issue rồi Vậy giả đen rồi muốn nẹp thêm năm đồng cũng nợ kiếm chắc luôn Lên đánh tiếp anh Tùng ơi, lên đánh anh Tùng ơi Để, để đi đánh người Ok ok Lần này đánh bốn con á Đánh bốn con Đâu Bán thôi, anh lúc có sắm ấy đồng ý không cái team mana này đánh cho nó khỏi tốn mana đỡ tốn hơn này đánh ờ, chắc khoảng ờ, mười mấy con đại rồi lại khoảng ờ, vài chục con đặc biệt em ơi mười, Vài chục con đặc biệt nữa Rồi chết con uh, con thổ con thủy mà chẳng có gì nè Giờ đến thổ này Giờ đứng nhật Ừ anh anh Tùng anh có biết kiếm kiếm hồn mà hả Ừ Mua nhiêu kim vậy năm kim năm kim bán lại em đi anh Tùng Anh làm bí kíp rồi Không mà anh, em sân hà bí kíp anh em xem này tiếp theo này đó thủy này cho thùng rác không được em chán quá nè thùng rác thôi em ơi thủy thùng rác thôi à, nó bán đầy em ơi <clears throat> năm kim đầy mà vài bữa đầy mà ráng ráng chịu Bà, ờ vài bữa đầy mà nè nè bán đồ nè mi nè này nè em em em đưa anh hai kim rưỡi nè anh ăn nè em đi gì vậy có, có đồ thì anh để lại em rồi không có anh thôi rồi vậy tóc mươi thà mình bảo là người ta ăn hai kim rưỡi ta ăn mày hai kim thì ta tao ăn cho được ăn ráng được mình bảo ăn kim rưỡi nữa hai kim rồi chứ tao có hai kim rưỡi kia nó đưa anh hai kim rưỡi mà hai kim rưỡi tưởng ừ đưa đây em mà tiền, cho tiền lương ừ ăn đi rồi có đồ thì để em mà còn không có đồ thì còn nhiêu anh lấy hợp lý không thì có cái gì tao để mày chứ tao có lấy gì đâu Ê, nghe nói con bon tiêu hai hiếm mà ừ bệnh hai hiếm em coi chừng anh ăn mai ăn đi thằng em ơi vậy ăn hay ăn giờ? à, hồi nãy hình như lương em được uh, nhiêu ta chắc hai kim mấy á ừ. này lương tèo này nó ơi hai kim mấy lương á tèo đồng rồi như cũng phải 15 17 buổi chứ bộ đâu có đi thấp hơn đâu lên 17 buổi là mới tới hai kim mấy tèo đâu tháng nữa có tháng tèo. chưa tèo một kim ba em lái rồi mà tèo một kim ba 45 xu em lái rồi mà hỏi lại vậy chưa em chưa có lấy mà ủa chứ sao trong này đánh dấu mà chưa lấy trời trời trời trời ai ai nhận giùm không chưa lấy rồi ok nha, dạ lấy. chắc là lúc nãy anh đọc tên em mà gọi em mấy lần không có đúng không à, gọi đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đi đâu luôn chạy đâu đúng rồi đúng rồi dạ là bác giờ dạ là bác dạ. anh đưa một ba một ba bốn năm giờ dạ là bác Ủa, có, có có kim kia luôn không kim luôn kia là kim gì nữa có cái đó hả ừ một lương tháp thôi ờ. lương nào nữa tháng chưa hả ừ Đợi tới đây, tới đây đang đánh boss em ơi. Hiện tại ờ, Kim Anh đỡ. Ừ. Để đi. À, tèo chưa nhận đánh, đánh dấu. Mai ăn. Đó anh, anh đánh dấu tèo chưa nhận đi. Đỡ nó lộn. Lúc này có nhớ gọi mà không có mạch. Gọi mấy lần. Em ăn luôn chưa? Để tao ăn cho. Rồi, rồi trong đó còn con kia mà, trong rương còn con kia mà. Rồi, con này chết tiếp tục coi thì đôi gì Nam ơi. À, xây xây mấy cái nữa được. Sao là vừa. Rồi, vậy qua để để em nhắn nhắn nào qua cho. Xây mấy cái thường nó quấn mình không nha em Vô trong Zalo đi. <laughs> chạy chạy chạy chạy trên mấy cái đó đúng là mình đây rồi boss đặc biệt rồi boss xanh anh em đây đây đây đông mình anh <clears throat> xử lý cho ok ok tới bữa nay mà chưa nộp tớp được luôn trời ừ ơi chỗ mình lên ngoài nam hả ừ tới một level á. tới một level 113 trăm mười ba ờ, đi tiếng giàu quá nhìn mặt trẻ quá vậy 114 bị hát hả top một trăm mười bốn giờ đang rồi mới nhắn tin á phải phải anh không em ừ anh với ai ô mình hoài mà nhớ mày ăn ăn chưa ăn chưa giờ ăn này ở bữa nay mà chưa được nạp tớp ăn hội luôn quá trời nó mất nhiều quá nè mày động con thố này con thố này thấy à, lâu quá nó quên luôn không chừng con thố thấy cũng lâu quá gần chết rồi mà đi ơi không giết được gì gì gì gì anh em ăn em ăn cái agent cho Evan su mua ở đâu á Ê, về ép đi vành xu hả ờ em okay. mua hả cắn thêm uh, ờ, cục đâu có à. em thử ép chứ chứ mua sao có lại hả ừ? ép 10 kim mà okay. <clears throat> tiếp theo bốn con này sẽ nó đôi gì đây mới à? cắn may mắn rồi nè mới cắn bánh vòng tay rồi nha anh có điểm tấm kim á khôi khôi bị khôi mới cắn vòng tay rồi nè vòng tay thiên sơn các kiểu rồi quá tứa còn đầy nè bị chờ nhiệt đồ mà lâu quá chưa chân máu nổi luôn em ơi vãi đàn <laughs> quýnh nhẹ nhẹ nhấp nhẹ nhấp nhẹ đợi nó chết nè ơi đồ chết luôn mình quýnh thêm mấy cái nữa thằng mày do con thổ á thổ năm ra thiên đánh chậm quá có một con thổ còn chết rồi nè nhấp nhẹ nhấp nhẹ cho nó vô rồi. phun bổ luôn nè mới đầu nè đấy hơi bị hơi bị hơi bị khô máu đó luôn mà hơn có đồ này căn không kịp luôn mà có được dây diệu cuốn vỏ đang ngon ngon ngon ngon giỏ đang anh em ơi cuốn giỏ đang hợp lý giỏ đang ngon được, có một ờ, điểm giỏ đang giỏ đang tổng ơi giỏ đang giỏ đang ngon có mấy kim giỏ ờ, về tiền về tiền lời lời có mấy kim cái gì á quá thực sự gạch này không có không có may mắn nó chỉ có thiên sơn quả này rồi ra với từ giỏ đang thôi em cái gì đâu bây giờ đang ok rồi ôi sinh lượng lượng ngon nó được anh nào dạ. em nào cần cho 520 Đó, đại bây giờ nó đang cũng chục kem hơn Ừ, giờ đang ngon hàng hot anh em Tùng ơi Giờ đang ngon nha Đâu, đâu phải con nào cũng có em Thì anh xui Anh, anh phải đánh nó mới ra chứ, anh không đánh sao nó ra Thì anh xui mà Giờ đang ngon Ý giờ lấy, giờ đánh lấy mặt sầu cũng ra mà, lấy mặt sầu rẻ hơn mà nó ra luôn á Ờ, lấy mặt sầu cũng ra, hôm qua ra được thiên bang á Cái cuốn nó rẻ hơn Cuốn gì cả sao anh sao anh cuộn tím tím ấy cái quyển tím tím ấy. quyển tím tím là cái vi phong nhá đâu phải cuốn gì đâu quanh shop mà đâu cuốn tím tím đâu ta đó là dạng như là cắn mát nó gì đó đây là bí tịch là giờ đang một kỹ năng anh ơi cuốn này thì một điểm kỹ năng giống như võ lâm một tịch này mà hàng hiếm là là họ loại đại á loại đại tèo ơi tèo tèo ơi em nghe em nghe anh em nghe anh lấy đạp về thành bắc đi giao dịch mình đã ngừng đam rồi anh em mà thực sự tiếp tục này con tiếp con tiếp theo này con thổi tiếp theo chết nữa này anh em Thằng chết này. Em đưa ạc cho anh nữa. Con thối thì con Thúy nó đánh chậm quá. Mày nó không rút máu được. Thì mày sẽ đánh bắt được tim cho anh. Không rút máu nổi luôn. đi Mà. ừ, cứ đưa tim tí lấy tim con Khải bên kia là vừa. Không dám đánh luôn rồi. À, ờ, đi ghép đi ghép bánh cho anh ở đây rồi bây giờ đi kiếm sao có lấy điện trong kia mà không lấy ra cho tao điện mua của thằng ờ, long được long kêu quá à mua ác là tao chém liền luôn <laughs> lâu duy đâu duy có lan duy ơi duy ơi lấy ra duy ơi anh ép ờ, ờ anh, anh, anh, anh, anh, anh đưa cho mấy anh ra đổi kim bảo ra để để em bán đồ ờ, bớt anh ơi em còn đồ quá trời chưa bán hết kim đồng ăn ok ok xong alo anh, anh đưa cho bài anh ủng hộ cho rồi ờ, xong có gì xong đi em bán được rồi em bán đồ em gom thì em nhắn tin anh ừ à ok anh gửi anh gửi cho mấy anh à, kim kim biết đồng ừ, xong anh gửi mấy à. anh anh em anh em thứ à, sáu tuần này quýnh công thậm chí bên kia phụ tôi nha anh em ui dạ, dồi, bên này à, lo chịu không nổi nên vô đời biết ai phụ kịp gì đây Thái bên này chuẩn bị quýnh qua quýnh phụ người ta quýnh bom bom tiêu anh đánh cái gì đây được rồi tính bây giờ bên này bên này lo chưa xong đây nhủ đợi chết á con ngày là chịu rồi quýnh công hành chiến Cùng ngày là bỏ tay hả ờ mai nay thứ mấy đầu đánh anh nay đâu ta rồi xếp xếp từ giờ khó lắm cùng giờ giờ khó cho anh hỏi anh kia có có lấy bài boss đại không anh boss đặc biệt con tới đâu nè thủ này nó chậm Sao quá mà nè không dám đánh luôn nè anh không chơi boss đại hả không không không dám đánh luôn không ai đánh tên bắt không dám đam luôn nam tầm này dạ. đam vô là chết luôn nam không dám đam xíu nào luôn à, cho ông này bạn ơi về tôi chưa giao dịch rồi bạn ơi đừng cuốn này cũng được anh em <coughs> vũ đợi từng này vô nó đánh uh, mỗi người một ảo sao thiếu vũ đợi chạy ừ. rồi đi dạ, phong mỗi người bốn ảo ừ, sao thiếu ừ, được sao bắt luôn phi ơi Ủa gì? Thằng kim đâm, thằng kim đâm máu rồi. Đợi tí nè. Phải một hai phát. Rồi khui khui, đưa đại lực rồi anh em ơi, đại lực thì có sẵn mà. Lực tay 2k2. Rồi. Ừ. Đó ok chưa? Không thiếu phát xung nào luôn các bạn. <coughs> Cái gì 10? 11 mà, ông đếm xong 10 ông. Ủa 10 à? Mời hai đam mà chết. Lên lên lên lên lên đó, lâm tiền. Đại tịch với cái thiên bang. Đây hình xui Long ơi, chứ không phải là bốt nào ra cái đó đâu, thiên bang. Ra tiếp thiên bang nên anh Tùng ơi. Thiên bang. Rồi, khui. Thiên bang à. Ờ, thiên bang à, lên ờ, vô đây bạn ăn ơi, bấm, bấm lại lên cho em coi anh bài cho mình sợ gì nữa đúng không đấy các bạn nó bán được bài cho mình nữa bạn sợ gì nữa vô đi vô đi anh ờ, bài gì ta ăn ba con mà được có bốn một cái bài đặc biệt là cái lấy gì ăn bạc mười bốn mươi anh coi chừng ăn của em ờ, rồi Ôi, chị tuyệt nha nguyên con bon tiêu luôn á là con bánh số 2 tao là thấu tiền lưu cho bạn cho em luôn Đổ mới coi chừng nguyên con chứ đừng đánh chơi à. 5% nha. Ok. Còn một con thiên ba Rồi hết đồ Rồi giờ con uh, Đại lực là bao Qua lấy cuốn đại lực là bao này Cái bao đại lực là bao Rồi hai món này cái gì không 19 40 Ôi, ra Vừa ra cái của thiên vương là cái gì hả Khải Để mình coi kỹ năng hay tìm năng Ngủ động Kỹ năng anh ơi kỹ năng thiên ba kỹ năng bốn cái đều là kỹ năng tất cả đều kỹ năng ừ không có tiềm năng hôm qua em cũng kỹ năng cho thiên bang cho anh long luôn không có không có kỹ năng không có tiềm năng luôn đa số kỹ năng à, giờ lại bán hai kim trời đa số kỹ năng không hôm qua có à, người trả giá hai kim mình long không bán á ra <coughs> đây mà chậm <coughs> rồi tiếp theo ra thì ờ, tổng... à, con mất đại này không ra đồ nữ à tổng đồ nam không rồi tiếp theo ờ từ nãy giờ để ý luôn trời lần lần lần lần nó tiếp tổng anh à, lần nó tiếp tổng anh à, cổ bắt hồi long tổng rồi à. không ừ, nam bây giờ đường nam chứ con này rồi thái tiếp tục còn bốn con tiếp theo là hết bốt đại nha nam rồi lên phủ đánh lưới bật sầu lưới bật sầu rồi thả thêm bốn con nữa nha nam tinh hồng không Thôi cái này thả thêm bốn con nữa <clears throat> <clears throat> à, hai cái đặc biệt của thằng này có vẻ hơn mình đây. rồi chuẩn ra nguyên con ngựa luôn bây giờ nè cắn may mắn rồi chưa cắn rồi ai cắn chờ đợi ra siêu phẩm ơi phương em ơi cô bắt chết đó. Đó. Đó. Đó. không vụ hội đó rồi toàn rác đa số rồi nó cũng à, giống cái mặt mạnh nó nó cũng giống như ờ, một cái gì đó một bớt kia thôi chưa đắt luôn 19 điểm nãy mở cái kia đã gì đừng nói quán bình thật nha ờ, ram mặt bạ may mắn năm rồi rồi giao dịch ngày mười qua thử được gì vậy năm ơi ngày mười nhận còn có lễ lễ lễ bà với kiếm luôn rồi con này không vừa rồi không có gì rồi mít rồi vô góc Thôi ờ, ngày mai giao dịch qua được gì nhỉ? Bình thường anh ăn uống ạc cái gì đâu. Um. À không à, này. Rồi mấy cuốn khà cuốn mấy cái. Rồi, rác này mà. Mấy cái, đặc biệt mấy cái xanh. Không có đồ gì hết. Không có xanh nhưng có đặc biệt. Nhận có được uh, ờ, mớ tinh hồng á, gần được chục viên tinh hồng á. <coughs> Kỹ năng ờ. bán bao nhiêu? Kỹ năng 500 xu. Chứ nhiêu không? Rồi, đã lên thả bớt Rồi, rồi bán hai cái này đặc biệt hả? Từ vậy tôi tính. À đâu hai cái đặc biệt hai mấy cái đặc biệt để xem đã chưa coi hết rồi để tèo rồi phụ lên đánh tiếp anh tùng ơi bốn con cuối tùng ơi phụ lên phụ lên có gì đâu lấy cái đồ phụ lên đồ thôi còn ba đâu lấy lộ đồ lấy gì lên tùng ơi anh lên vị trí ạ hết đi đi đâu lấy hết không cho mình cứ làm gì cái con ngựa cho mày luôn à ngựa ai cho mày em bữa rồi rồi họ họ thủy rồi khùng quá lấy người làm gì cho mày lấy người làm gì ao ờ, này được <laughs> trăm lẻ bảy em ơi rồi bốn con tiếp theo này em ơi họ họ thủy hà nhân ngã các kiểu này đại lực phi tốc cao thiên hồ à. dạ bạo và đi này <laughs> ờ, ơi dạ bảo. ok anh ok rồi đóng hộp đâu anh tùng có bán không gì gì lái giao dịch lái kim luôn lái đồ anh tùng lái bot luôn tùng đánh tiếp buồn bán này bán sa cà giờ cũng được gọi mấy con rau rau chờ bán nhất mật một lý mặt sầu <clears throat> hai đặc biệt không quên nhầm từ đợi tí nha không được rồi à, long ơi gì ờ... đánh bốn này đi ngủ đã buồn ngủ quá từ lúc trước okay, rồi anh ơi hả nay đặt không phải rồi <laughs> đâu có cái ờ, có cái nhẫn bạc ấy không có đại này lâu thật mong chờ vào mong chờ vào ừ, hai con họ này đây vậy anh ai mất tiêu rồi hai con họ đây thu lý làm chậm đâu khui khui <coughs> gì đây ừ, thông pháp thông pháp đúng anh tùng kết thúc này không có đổi luôn nè ờ. giờ không có mang mì bánh á à, chưa kịp báo chết nhanh dữ nè lên lưng thông pháp này ở đây là mặt nạ đẹp quá ta Còn em mặc mặt đây đẹp hơn nè Đó dạ. Rồi đến hồi tiếp theo chết nè Đâu dạ. Vậy dịch trên trong mặt bà cho bộ, có bộ mảnh không? Mà có trai không á? Không trai à? Không không Không trai thì lấy bộ mảnh làm gì? 13 con chết lần nè lấy cái nhạc viên kiếm làm bộ bao giờ ban đi hả lấy nhạc viên kiếm thì lập ban đi lập ban làm gì ừ. mày nếu ra thì xanh chúng ta biết là mày đủ luôn bà tiên trưởng à bộ hỏi bạn thôi ông anh của anh nè 13 nè bà còn chồng máu nhau khó thấy nè bà còn chồng máu 13 luôn chứ đâu chưa văn tiếng nguyễn anh ơi chưa anh ơi vẫn đang rau nè vẫn đang rau đây đây nói sao ý là bộ mới ăn ra đúng không ừ anh có dùng không coi bộ cũ mình là tới ngày mấy bộ cũ mình tới ngày năm là <clears throat> 10 ngày nữa hết rồi bộ đi tới ngày anh thôi để đúng đi ừ, thôi để đúng đi bộ của em đến mùng 1 tháng 3 thì hết hạn <coughs> mấy người mấy 11 tháng 3 hả mùng 1 mùng 1 tháng 3 em đến mùng 1 tháng 3

Phô Cho em trong đầu định đó trong đội chỗ nào Thảo ơi Hả? Thôi Thảo thắn bác hả? Ok ok kiểu 10 1 1 phút Pháp Pháp Lock ra của đã Thằng Pháp Vòng quá trời luôn Trời thằng Pháp sinh lực lực Ôi nhanh ơi Anh chẳng 40 sinh lực lực nam ngon này Trời thằng Thống Linh bốn điểm Đồ Áo mươi sụp luôn anh, anh Đồng chắc ngủ ngủ luôn rồi quá Shop shop shop còn lại là nhật độ tiếp nữa mà đâu <clears throat> chậm 40 em đúng chậm 40 cho anh em trong ban ờ, nào ok hương cái bộ đó kim rưỡi bà đi không ừ dây dây kim rưỡi này cái gì mua bán cho như hương mà gửi dấu không còn 5 ngày nữa làm chậm 20 sinh lực lực em có mua không 40 cũng được nữa 40 triệu mắc bộ 15 hả ừ, ừ vậy thôi hoàng, kim tôn giả là đâu anh cứ dùng đi mấy lẽ không ừ, tìm được anh còn lao mày hơn em không mà bảo thật và hoàng kim tôm ở đâu mày nói mày chết nữa nè hoàng vứt cho hoàng em ơi đổi mất tiền vạn đấy nhiêu anh 100 vạn 200 vạn của mấy các bạn đấy còn rác thôi em ơi đây là về vứt rác ra cho anh em xem được hai cái món này thì uh, 540 này nó sinh lượng lực 540 sinh lượng lực còn cái này đây toàn nón 540 khá nhiều Giày này về shop luôn Giày này shop luôn Tinh Hồng bảo luôn chặt rương <coughs> Hello Hồng Lê nha em ơi Có cần chùm về đam không? Không tầm này được được rồi em ơi Này đủ đam rồi Cái gì mà bán cái này nữa Ủa nộp nộp nộp cái, cái kia được kia em Chưa nộp được à, Vẫn chặt rương đây 12 giờ vẫn chưa nộp được hả? Qua ngày mới vẫn chưa nộp được hả? Nó phải bảo trì xong cơ rồi anh em này ra đảo thôi rồi rồi tiếp theo hai con tiếp theo một con thủy bị chết rồi em ơi thủy bị chết này rồi khui nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt rồi khui thủy này con này phải đánh lúc kia mà Đồ, làm xấu giọng Anh Tùng Khai ơi lắm rồi Tí, tí đánh dùng cái lý mặt sạc được không Khai? Ôi, em đi ngủ anh ơi, ngày mai đây, ngày mai không hết hàng đâu anh ơi 15 Anh Tùng cũng ngủ lắm rồi đấy Trong rác Trời, rác nữa, xấu dòng, không dòng gì luôn em ơi không tha đốt vũ khí nghe cái thằng rất là muốn ngủ rồi thực sự luôn là mình yếu mặt quan anh không gồng được mà anh yếu rồi à hôm qua nằm thức xem anh em đánh khuya rồi <laughs> ờ, ra à, còn con mộng nữa còn con mộng nữa còn mộng nữa qua gần tới 3 giờ luôn 3 giờ với đâu qua ngồi chờ 3 giờ này ngủ số 10 này mà quá qua buổi ngủ đi ngủ được được bàn đổi tầm chung thôi không đồ nào rồi bán được luôn nè toàn đồ rác không ừ, ngọc bội này giữ chưa rồi tí sốt luôn rồi <clears throat> đâu rồi vui mọc cuối cùng con vừa đòi này được gì không nam con có cũng quyết tịch tịch không bán thế giới không không có vừa đòi không có không phải phải con bó xanh ở cho đó được không phải được cầm bóng xanh lên đây anh cầm bóng xanh lên đây lên đây anh thả em đánh trong như này em đi ngủ à, vừa rồi con này không có đồ luôn ok hồng lê ơi có nếu có ba đồ không? sinh lực nỗ lực thì có à, trời quá đó đồ cho thì nhiều nhưng bán chưa thắng đồ nào đâu mà bán siêu phẩm nữa bán sáng nay giao dịch là lấy máy cũng bí tịch luôn anh Tùng ơi xong con này đây. ừ. ừ lái đi bán cho thằng kia đi lấy vốn này mua chính là anh Tùng rồi lợi lỗ chính uh, à, lỗ vàng kim 10 13 con lỗ vàng kim 13 14 con lỗ vàng kim nếu bán đó lỗ kim giờ là vô cũng này nữa quờ này vô cũng này năm kim nữa quờ này nếu là mua mua vậy thì mua con con con con con cái một sầu rẻ hơn chứ nó cũng ra biết tịch mà nhưng mà nó là rẻ hơn nhiều còn uh, lý mực sầu thì đánh nó cũng nhanh nhưng mà nó đồ thì cũng hơn xui mà ba đồ mọc không à lý mực sầu toàn đồ mọc không à ý là nó cũng ra bí tịch đồ như con, con kia mà chủ yếu anh anh tìm đồ phòng thủ lấy làm chậm là mấy con phòng thủ lý làm chậm là à. từ bất đại này mới có chứ còn con lý một sầu đúng một sầu đa số là hợp mọc không à mọc không trăm trăm toàn mọc không thả con nào cũng mọc đồ cũng rất toàn mọc không hỏi chân máu không trong đánh em mày chân <laughs> máu nhiệt đụng trong cá là mất để tí nay để xong cái này á đâu đúng rồi trước đây thôi mà mệt quá để mai không đâu có ba con đánh anh na ra xong luôn có ba con ba con bất tiểu đánh nốt nhạc ừ, tưởng không là ba à, con à, ba con nghe thôi mình ba ba con ba con ba con có ba con sẽ dùng vô cam con là chết nè biết đâu ba con về bờ thì nó lại kinh quá nó lại quá kinh bà có sắt <coughs> được à, đa số là mua được bài gần à, được gần chục viên tinh hồng á với lại tầm năm sáu viên thủy tinh chục viên tinh hồng khoảng 500 xu năm sáu viên thủy tinh khoảng 300 xu nó được thu khoảng 800 xu bằng tinh hồng với thủy tinh còn lại là bốn cuốn bí tịch cuốn này ra cái về bờ này ra cái vừa quà vốn này khoảng 15 16 kim quà vốn này ra cái lên 16 kim quà vốn này trời nó không lên đam luôn anh em ơi không dám đánh luôn đó hên quá không có luôn không về bờ được không về bờ được đi kiếp gì đó không về bờ được anh ơi cộng đội đi kiếp gì bốn cái gì vậy ra ra ra vô nhận rồi 15 27 hai bảy chán gần gốm 25 18 ra ra ôi lô hai luôn lô hai điểm bạc ra luôn áo luôn rồi nên là đó chặt chỗ <clears throat> Được, tổng áo rác không Rác không này mà Áo rác không <coughs> Được như tình hồng bao anh này lấy nè hai ba cái áo tổng rác không à, Giờ dạ, yeah, tự nhiên bác anh Tùng ơi Nhưng bác Bạn này bán sốt hết 15 lăm, dạy cho và giây được cho nha bung ôi được ra lưng hay đồ 28 không sinh lực trời cái này 28 có sinh lực thì vài kim rồi nó đồ này nỗ lực nè 28 phải gốm 30 ngon nè sinh lực anh em cần uh, à, vút cho để cho người mười đánh tổng ai duyện tổng ơi đây đây mớ đồ từ cứ tầm trung tầm trung rồi nè không chả cái đồ nào dạ, gọi là đồ rồi anh kẹp kẹp tường kẹp tường trái này kẹp tường trái này kẹp tường trái này quấn thả luôn sát vô xuống xuống nhiệm nó xuống dưới nhiệm nó giống như đó anh em ơi ở cái bát số 10 này thì đánh bất đại đa số là bất đại thôi bốn con bạc tịnh tinh hồng có thật bên này một mới là lái luôn này chặt chặt rương và bảo đại lực này cầm lực muốn tông ờ, kia muốn uh, kia ở đại lưng này cầm đại cái bàn tay thủ lý chặt rồi tôi đưa những đua này sao thì ok đây ừ. hôm qua cũng được một mớ đồ nè bức em áo sinh lực shop hết rồi trời ơi tí nữa coi có áo sinh lực nào đẹp hơn không đồ tính ra này nó sốt sốt rồi bỏ nó sốt luôn rồi à, lên uh, anh nay anh nay uh, ờ. ai có thằng bằng ra không đợi đợi để em nhận cho rồi em lấy cho anh Tùng sinh lực lực không banh lôi da bào động họ rồi cuối mấy con cuối cùng nữa xong em ơi rồi mấy con nữa đánh là mấy con cho anh nữa rồi xong còn đó. đai lưng này bán được một hai kim với ông thằng đồ hôm trước bán một đai lưng kháng đôi 30 sinh lượng lượng trăm mới có tiền chứ này không sinh lượng sao có giá được chứ bán được 6 kim đai lưng ông thằng 240 xu gỡ ờ, cái đường coi này Rồi nó ra thêm con này <coughs> lần này trò chứ bán làm gì một hai kim bán làm gì Cho cái mươi xài thì bán làm gì <coughs> Đất đây Thổ phụ đang bàn cái này một cây vũ khí mộc à, một cây vũ khí thổ à lôi sát anh này rồi <laughs> lôi sát hai cây vũ khí thổ nha số ra ra cho thủ lý hai thủ lý hai à, chứ áo thiệt số số bữa cái này dậy lúc nãy vào tay lúc nãy ngọc bòi lúc nãy ngọc bòi chốt luôn lôi sát sáu dòng vãi lôi sát không bằng đồ xấu dòng nó mới ghê rồi gì em trên đâu rồi này xong Chà, rồi có mấy cái món có mấy con không có gì đó ông được cái ngọc bòi làm làm chậm 20 thôi có gì bòi rác có đặc biệt tao đánh luôn đi rồi rồi đặc biệt đâu ra Ôi, ngủ mà ngủ ngủ ngủ ngủ rồi vậy lái được cái ngọc bòi này 520 thôi vứt cho xe nào vứt này cái này cũng bán chả ai mua đâu vài chục vạn á mai mua luôn rồi mới này ba đồ rác cho anh em trong bàn thôi nè đó ba đồ rác lên trong bàn rồi này cho ngày mười <coughs> rồi bên này thì à, con em Emmy này đựng ít đồ cũng đồ đồ rác anh em cho anh em xem bên này thì đánh một toàn đặc biệt đồ nó ra cái áo trang sức trang bị các kiểu mà đồ cũng toàn rác ít tinh hồng nữa nè giờ nó gì kiểu gì ta giờ chạy bộ vậy bây giờ tương trường bắt đi đây anh em ơi ngồi bán luôn cho rồi này có nào bán không một tay này bán luôn nè nó đưa lại nhận bán này tạo tượng ba cái uh, gì này ôi 20 40 ăn được một cái nón 20 40 nè lúc này của anh Tùng này ngon 10 40 này cũng dậy hai cũng có một cái lân làm chậm 40 nè khăn lôi 25 19 khăn lôi 23 19 mấy chai này thì cho anh em trong bang xài nè không có nhiêu tiền đã lượng 22 30 sinh lượng lực nhẫn uh, sinh lực hắn lô chín này cũng vứt rác thôi nhẫn này cũng rác luôn 1530 16 cũng rác luôn ngọc bội 2530 cũng rác luôn cái ngọc bội thố không ai xài mà tay thố cũng vậy chả ai xài điều thấy nó đẹp đẹp giữ lại cho vui thôi nè còn mấy nó chả ai xài 2519 rác này giao dịch bên này Rồi anh em xem bắt 60 ờ, này đừng quên để lại cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Không về bờ được món nào hết anh em ơi Không có món nào siêu phẩm anh em ơi Toàn mấy món ờ, củi bắp sida thôi anh em Chả có món nào siêu phẩm cả đây được hả đi vứt qua cho cờ lon nó cất rồi anh em là trong ban cần á Vứt qua cho anh em xài Chứ mấy đồ này không có bán đâu nè Không bao nhiêu Bán trả bao nhiêu tiền Toàn rác quá rác Ăn lôi được chung chung chung không Rồi à, đặc biệt chắc đỡ ngày mai em ơi tầm này cũng khuya rồi chắc khải ngủ số em ơi hẹn em uh, ngày mai gặp lại em ơi ngày mai nếu mà anh em trong bang có đánh nữa khải đánh phụ em bang tiếp tục em ơi này mấy cái đồ này quất quất quất bị phong các kiểu ừ cái đó mà đai lưng ngon này. má đang còn đai lưng đưa cái nón thiệt sự luôn cái nón thì sự nón mình đang xài nón thủ lý rồi nón đang xài thủ lý rồi nên đâu thấy nón được đó mà vô đai lưng thì thay vào đai lưng thì mang được thêm được 20 20 kháng hóa bỏ bao tay ra thay vào đai lưng được bao tay này xấu quá tay này đánh ra xấu quá nó đang sàn thủ lấy rồi chứ rồi đã bước cho xe đi anh em nào cần cứ liên hệ những cái đồ này trong bang phải cho hết nha anh em trong bang là vứt cho anh em hết tinh hồng thì tinh hồng thì tinh vậy anh em nào cần vứt qua sợi ba tiếng là tháng là vứt cho là nút trước rồi rồi, anh em xem video đừng quên đã làm like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Bây giờ Khải cho lên lại tràn nha anh em. Bánh này toàn rác thôi anh em ơi.